Kênh youtube Bất động sản tiềm năng xin chào quý khách Trong những tháng cuối thị trường bất động sản năm 2021 có nhiều triển vọng, giao dịch ở các phân khúc tương đối ổn định Đặc biệt, những khu nghỉ dưỡng đang được khách hàng và các nhà đầu tư săn đón Với vị trí thuận lợi, môi trường đáng sống và đặc biệt là tiềm năng tăng giá cao trong tương lai bất động sản Bảo Lộc được xem là phù hợp và đáng để mua đầu tư. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách một lô đất nằm ở xã Tân Thượng, huyện Di Linh. À, chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh bất động sản tiềm năng ha Hôm nay Phước Sửu sẽ à, dắt mọi người đi xem một cái à, lô đất là khoảng 5 sào 2 Ở xã ở xã Tân Thượng Xã Tân Thượng, à, huyện Dĩ Linh ha dạ, Rồi, mình đọc nghe phong gì? Cũng dưới kia đường nhựa là 77 mét À 77 mét trước kia là đường nhựa luôn dạ. Ở đó mặt tiền phải không? Dạ. À, ở đây thì trồng bơ nè, cây dũi nè à, Sầu riêng, đầy đủ hết luôn ha dạ. Đất cũng bằng lài rất là đẹp bằng view rất là đẹp và có đường điện đi ngang qua phải không Đó. view rất là đẹp luôn nhìn qua kia cái này là view cái này ở ngư dưỡng thì quá tuyệt vời phải không à à ở đây là có hệ thống tưới tự động hay sao chị là mình chỉ mở cái cái cái à mở vòi là ở đây là tưới tự động hết cả nhà nha nên nha là không không Không mình mình điện mới được à mình mở điện mới được phải không dạ. à đây nè à, có những cái vòi mở tưới tự động đây là đây cái bét cái bét nó full đây bếp phun đây cả nhà đó, như cái này là mở ra là nó phun dạ. mạnh lên không dạ. Ồ, như vậy là hay quá nó đầu tư rất là bài bản không bài bản, bài bản luôn ở đây là những cái cây này là à, gọi là cây đầu à, à, cây đậu ha dạ, đậu này ăn luôn cây đậu nó giống như da dạng như giống như đậu à, đục à, đậu à, đục đậu nanh không phải dạ. phải đậu này ở đây là tổng diện tích là bao nhiêu vậy chị năm xào hai năm xào hai phải không dạ. à, chiều ngang của cái mặt đường mà xe hơi này vào là bao nhiêu À, mặt tiền đường đất là 35 m. 35 m. Mặt tiền đường chính đường bê tông là 77 m. À có một đường dạ. mặt tiền đường bê tông khi nãy mình đi ngang qua. Dạ, đúng rồi. Là 77 m. Dạ. Rất là đẹp phải không? Hai mặt tiền luôn. Dạ. Hai mặt tiền luôn. Tiền ờ, ở đây là vừa có thể ở mà vừa vừa có thể là <laughs> à, làm à, trồng trọt luôn tại nhà mình luôn không phải đi đâu xa phải không dạ. đường điện thì đi ngang qua hệ thống tưới nước thì đầy đủ hết ủa nhưng mà em có thấy một cái điều rất là lạ là tại sao là ở đây á, là họ trồng cây á thì họ mới trồng thôi mà trong khi những năm trước họ là trồng cây gì họ trồng cũng trồng uh, cà, phê. à cà phê yeah. Dạ. phá cà phê để trồng mấy cái cây này xen vào cho à, nó thu nhập nó à, cao hơn vậy ha à, do khi trước là cà phê là cũng cũng đang xuống giá yeah. Dạ. sau bắt đầu mọi người phá cà phê Ừ. nhưng mà mọi người thấy có một cái điều rất là việc là bây giờ là cà phê đang tăng giá lại là dạ, trồng vừa <laughs> trồng sen cà phê với lại à. trồng trái cây luôn à có trái cây nè bơ ghép ở đây chắc là bơ ba tư với yeah. bơ bút phải không yeah. à, những là sẽ à, cho sản lượng rất là cao và rất là ngon phải không rồi bắt đầu mình đi ờ, đi dọc mà theo đây là ra cái hướng xe mình luôn phải không không đây à, bên này vô thác bảy tầng à à dạ. đây, đây, đây này là vô thác bảy tầng dạ. là mình đi dọc sơ qua coi sơ cái lô đất này tí xíu đi ủa tới cái ranh kia là tới hết ranh của người ta phải không chị dạ là đây cà phê đầy đủ hết luôn Nhưng mà ở đây thì pháp lý thì đầy đủ giấy tờ sổ hồng đầy đủ không chị? Dạ đầy đủ Cái này thì 169 là đã cấp số rồi. Dạ. Còn à, hơn 3 sào là đang chuẩn bị ra sổ. 3 sào hơn rồi ra sổ đã có trích dạ. lục đầy đủ hết rồi dạ, không? trích lục đầy đủ. À vậy là đầy đủ nói chung pháp lý đầy đủ không dạ. có vấn đề gì trục trặc, dạ. không có tranh chấp gì hết. Dạ. Rồi, vậy bây giờ mình đi theo cái con đường để đi ra đường lộ ha. Đường này thì à, xe tải vô cũng được rất là rộng phải không chị dạ. sắp, cửu long à sắp sửa đường bê tông cái này là dành như dân chung vào để đổ hay dạ, là nhà nước rồi. vậy ý là vừa nhà nước vừa dân à vậy Và là trong này nó có thác bảy tầng á à đây đây là một đi vào một cái khu du lịch thác dạ. tầng phải không dạ. à, đúng rồi hẹn gì như vậy là đây là một cái cơ hội rất là lớn nếu mà đầu tư tại đây phải không dạ. quá đẹp luôn ở đây ra xứ này gọi là đất đỏ phải không chị dạ đúng rồi đất đỏ thì à, cái đất đỏ này thì rất là dễ trồng phải không yeah. Dạ, à, ờ, hạn chế ờ, dùng phân bón nhiều yeah. Dạ. nên nghĩa là nó phù hợp rất là nhiều loại cây ăn trái nè rồi à, sầu riêng ha yeah. Dạ. à, bơ khí hậu, rất là ok nói về khí hậu là ở cái vùng này thì cực kỳ mát mẻ phải không chị mát mẻ theo chị ở đây thì à, à, với Đà Lạt thì khí hậu ở đâu thì tốt hơn Đà Lạt nó là không bằng đây. Ờ, dạ, không bằng dạ, đây. Không bằng đây tại Đà Lạt nó lạnh quá. À vậy hả? Đây thì ờ, mát này. Dạ. Dạ, nó mát hơn, nó trong lành hơn. Dạ. dạ. Rồi á là ở đây thì ờ, chị sống ở đây được mấy năm rồi? Em sống từ nhỏ ở đây. Ồ, từ nhỏ ở đây Gia luôn. Gia đình ở đây luôn dạ. Thì ờ, ở đây thì nó lạnh nhưng mà mát mẻ chứ dạ, không có cái dạng không... như là rét bút giống dạ, như ở Đà Lạt phải không? Dạ. Chỉ có mùa đúng vào mùa hái cà phê là vào mùa tháng 11 12. À. Nó hơi xe xe lạnh. À. Y như mình lên trên Đà Lạt à, vậy ha. dạ. còn lại ở đây thì cũng khí, khí hậu thời tiết dạ. cũng vẫn nắng mưa, dạ, nắng, à. nó ổn định. ở đây là có hai mùa hay là ba mùa vậy chị dạ nói chung là chỉ có hai mùa mưa nắng thôi mưa và nắng, dạ. nắng thôi phải không dạ À, thì à, ở đây á, thì à, trồng à, những cái loại cây như vậy á, thì à, bán thì thu mua ở chỗ nào đó mua bán có dễ dàng hay không? Dạ rất dễ anh. À, tại, à, rất dễ luôn à, hả? Dạ, tại ở đây có đại lý nó thu mua. <laughs> à vậy hả? Giá nó rất ổn định nên người ta thích à như vậy thì rất là tuyệt vời phải không dạ. trong khi á, là khu dân cư ở cũng rất là đông đúc cũng ở dạ. gần đây phải không dạ. nếu mà ví dụ mà làm mình vườn nghỉ dưỡng trồng hoa trồng cây dạ. rồi mình có thể là uh, ở tại chỗ gọi là nghỉ ngơi giải trí dạ. thì ở đây cũng là một cái nơi rất là tuyệt vời dạ, mà cái hướng này á, là thấy em thấy cái giá là nó còn rất là mềm hơn dạ. so với cái hướng ở Bảo Lộc phải không dạ, đúng Đã, nhưng mà cách quốc lộ cũng rất là gần đi lại dạ. cũng rất là thuận tiện phải không chị dạ đó, rất là tuyệt vời đây là một cái cơ hội để sở hữu cho tất cả các nhà đầu tư mà muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng nè đầu tư về cả <laughs> à, à, ví dụ chăn nuôi trồng trọt hay là à, nghỉ dưỡng sau cái mùa dịch à, covid này phải không dạ. đấy thì đây à, mọi người nhìn thấy đây à, bước ra cũng à, không có bao xa nữa thì đây là đường à, quốc lộ rồi phải không chị yeah. Dạ. đường này thì kết nối từ xã Tân Thượng này đi đâu chị hả vào Thủy Điện Đồng Nai 2 À cái đường này đi ra Thủy Điện Đồng Nai 2 dạ. Nếu mà ra Thủy Điện Đồng Nai 2 thì có phải là tỉnh Đồng Nai luôn không? Dạ không phải nó ra Cái tên là dạ, cái tên là nó vậy à, dạ, cái, cái tên sông là... là sông Đồng Nai chảy qua À sông Đồng Nai chảy qua dạ. Nhưng mà ở đây nó ra là Thủy Điện Đồng Nai 2 phải không? Dạ à, Rất là đẹp luôn Coi thử đường nó rất là lớn như thế nào ha Trời ơi đường rất là lớn này cả nhà ơi Nè đường này á, là <laughs> gọi là bao ô tô tải tránh nhau luôn 8 mét Ồ Rất là lớn luôn dạ. View rất là đẹp luôn Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Vào khoảng à, Dạ, vào khoảng hơn à, 2 cây. À. Hai à. cây nữa là vào tới thủy điện Đồng Nai ha. À chỉ có hai cây nữa là vào tới thủy điện rồi. Dạ. Rất là gần hơn luôn ha. Dạ. này là tương lai nó làm uh, khu du lịch sinh thái. À vậy là cũng có rất là nhiều nhà đầu tư uh, du lịch về đây là làm dạ. cái nơi nghỉ dưỡng cho mình rồi phong. À, rất nhiều nhà đầu tư. À ở đây là có đôi dép đôi dép dạ. một tập đoàn rất là lớn mà đã <laughs> đầu tư ở đây rồi thì không nói chung nguyên mấy cái đảo đây nè đây là cũng cái nhà đầu tư rất là lớn nè họ dạ. làm nè họ mở những cái khu du lịch rồi à, gì à, làm cái thủy điện à, điện năng lượng mặt trời nè dạ. rồi à, trồng hoa trồng cây rất là nhiều ha trời ra một đường rất là lớn rồi à, cảm ơn cả nhà đã xem video của Phước Sửu à, cảm ơn à, cả nhà và hẹn gặp lại ở nhiều video sau hơn xin cảm ơn Quý khách có nhu cầu ký gửi, mua bán nhà đất Bảo Lộc, vui lòng liên hệ qua hotline 0918 089 169 để được nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video tiếp theo.